phòng ngủ 5 nhà vệ sinh có phòng thờ phòng giặt và sân thượng bên trên nha quý anh chị với căn nhà chúng ta thì à, trên sân thượng à, khá là rộng và đây là một nhà villa rất là đẹp nha quý vị và đang có giá bán chỉ với hơn 8 tỷ đồng một xíu thôi và với à, căn nhà chúng ta thì nằm ngay khu vực trung tâm rất là dễ dàng thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển đi lại về những các cái khu vực sân bay cũng như là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là di chuyển qua những các cái à, khu vực trung tâm rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà góc hai mặt tiền và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở và mở văn phòng làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng như là mở tiếp nail spa đều được nha quý vị. À, với căn nhà chúng ta thì à, chỉ cách đường Quang Trung tầm cỡ khoảng à, 100 à, m đi bộ mà thôi và với khu giải à, khu phân lô khu xây dựng đồng bộ rất là đẹp và tuyệt vời nè quý vị.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 nhìn rất là đẹp nha. Bên ngoài thì ờ, được gia chủ là trang trí với những các cái hệ thống ờ, đèn ờ, sáng và đèn led này, tạo cho cái mặt tiền căn nhà thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị. Với con đường thì đường lớn, đường xe hơi, xe tải ra vào căn nhà mình rất là rộng và thoáng luôn nha quý vị. Vâng thì ờ, để tiếp đến thì sẽ mời tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào bên trong để ờ, tham quan cái ờ, không gian cũng như là nội thất và thiết kế căn nhà mình nhá. Đây là một mẫu nhà mới vào dịp đầu xuân năm mới và chủ nhà mới xây dựng hoàn thiện xong thì bên kênh nhà đất bên em cập nhật và gửi đến cho quý vị và mọi người cũng như là được khách hàng chúng ta đang quan tâm và mua cho mình một trong những căn nhà villa góc hai mặt tiền và vừa ở vừa kinh doanh buôn bán có thể là cho thuê thì à, đây là một sản phẩm cực kỳ là tốt nha quý vị nhà mới xây dựng rất là chắc chắn và kiên cố với à, góc hai mặt tiền khá là đẹp nha quý vị và được gia chủ là tặng full nội thất nha nhà mình thì được xây dựng à, trên nền đất là ngang 6 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và xây dựng một trệt một lửng và ba lầu với à, đầy đủ tất cả nội thất bên trong khi mua sẽ được gia chủ là để lại hết nha quý vị và căn nhà chúng ta thì ngay đối diện với lại uh, ủy ban phường cũng như là quận luôn nha quý vị và gần ngay về với lại khu vực uh, trung tâm ra sân bay cũng như là ra bệnh viện và trường học uh, công viên khu vui chơi thì uh, đầy đủ tiện nghi nha quý vị Vâng thì ở bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn nha Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa kéo Cửa lùa nha quý vị Và được gia chủ làm bốn cánh Đây và căn nhà chúng ta thì hướng chính là hướng Tây Nam và ở lần bên hông cửa hậu ở đường sau thì à, chúng ta sẽ có hướng là hướng à, đông à, nam nha quý vị đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch và tây tứ trạch đều được nha với căn nhà xây dựng rất là đẹp và mới full nội thất rất là tuyệt vời và căn nhà chúng ta thì có khu vực để gara ô tô bên dưới tầng trệt cũng như là phòng khách phòng bếp thì à, phòng khách sẽ được gia chủ thiết kế bên trên khu vực tầng lửng rồi và bên dưới thì à, chúng ta sẽ có cái à, không gian khu vực phòng khách phòng bếp của căn nhà mình thì tất cả nội thất ở bên trong của căn nhà sẽ được gia chủ là để lại và tặng lại cho quý vị mình khi chúng ta sở hữu căn nhà góc hai mặt tiền đẹp như thế này Đấy, và đang có giá bán là chỉ với hơn 8 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chiến mua thì à, khi xem được sơ qua video bên kênh nhà đất bên em liên hệ ngay để à, sở hữu ngay cho mình một trong những à, sản phẩm đẹp và những cái căn nhà chắc chắn và xây mới cũng là giấy tờ đầy đủ và pháp lý rõ ràng cho gia đình mình chúng ta mua công chứng ngay trong ngày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 trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng à, khách của căn nhà ở bên trên khu vực phòng tầng lửng thì tầng lửng sẽ được gia chủ và tặng gia đình mình với một bộ sofa kèm theo là tivi và có kệ để tivi và cũng như là có tủ để những cái chai rượu và để những các cái đồ lưu niệm bên trên nha quý anh chị khá là đẹp và một mẫu nhà sang trọng tuyệt vời và đẳng cấp nằm trên khu vực vị trí ngay trung tâm với giá bán thì chỉ hơn 8 tỷ 2 à chỉ 8 tỷ 2 thôi nha quý vị, còn thương lượng nha. Đấy, với giá chỉ có 8 tỷ 2 thôi và còn thương lượng cho quý vị mình. Khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chiến mua thì à, xem thực sơ qua video bên kênh nhà đất bên em. Cũng là cảm thấy những cái à, căn nhà đẹp và phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên góc trái màn hình nha quý vị để đi xem và bên trên mỗi lầu thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha quý anh chị. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đây và nội thất thì à, full luôn rồi. Rất là đẹp, ngang 6 mét rưỡi và độ sâu là uh, 10 m nha quý anh chị. Khá là đẹp cho một trong những à, sản phẩm góc hai mặt tiền và đang có giá bán chỉ 8 tỷ 2 thôi. Và còn thương lượng cho quý vị khách hàng nào uh, quan tâm đến ờ, căn nhà mới và thiết kế đẹp. Góc hai mặt tiền, vừa cứ ở vừa kinh doanh buôn bán. Đấy, thì ờ, xem được sơ qua video bên kênh nhà đất em thì uh, liên hệ nha. Nhà này thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi, có giường tủ, bàn ghế đầy đủ hết nha quý vị và được tặng xem cũng như là điều hòa bên trong. <coughs> Sàn thì được gia chủ lót gạch là gạch 80 x 80 vuông. Gạch bóng kiếng Khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, ờ, ờ, mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng uh, uh, kính cường lực nha quý vị. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có uh, phòng ngủ số 3 cũng như là có giường và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi và kết hợp với những bức tranh bức ảnh này trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao kèm theo về hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị Đấy, với thiết kế full nội thất khá là đẹp và phun bốn phòng ngủ luôn có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng bên trên. Ngồi khu vực bên trên à, sân thượng này ăn nhậu thì quá là tuyệt vời rồi. lại với uh, tặng phun đầy đủ tất cả nội thất kèm theo nha quý anh chị. Căn nhà thì à, có hướng chính là hướng uh, Tây Nam và cửa bên hông cửa hậu uh, đường sau là Đông Nam đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh thông thí là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch đều được nha quý vị. Đấy, và trên đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ là thiết kế với khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng này bên trên nha à, anh chị. Có máy à, giặt và máy uh, uh, sấy máy vắt luôn nha quý vị. Đây và trên đây thì chúng ta sẽ được gia chủ trang trí này. Đấy, view ở trên đây ngồi uống trà, uống cà phê, ăn nhậu ở trên thì rất là tuyệt vời rồi. Một mẫu nhà góc hai mặt tiền khá là đẹp và sang trọng nha. Thì những vị khách hàng nào đang xem và quan tâm